dù tình huống có khó khăn đến đâu, bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời. Đó là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của đa số mọi người. Lại thêm ngũ hành kim sinh thủy còn giúp tình cảm thêm mặn nồng, các cặp đôi có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn, như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương. Tuy nhiên, Kiếp tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của những chú chuột nhắc nhở con giáp này hôm nay cần hạn chế mua sắm chi tiêu. Chỉ những thứ gì thực sự cần thiết thay vì cứ mua bán theo ý muốn kẻo tiền bạc thất thoát nhanh lắm đấy. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu. Chính quan trợ mệnh, tuổi sửu gặp nhiều thuận lợi trong công việc hôm nay. Bản mệnh không phải vất vả quá nhiều, cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình, không mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như êm đềm vượt qua những khó khăn trước mắt. Sau những thành công lần này, bản mệnh có thể thấy áp lực đang giảm bớt, cơ hội thăng tiến sẽ rõ ràng hơn khi cấp trên đang rất hài lòng với biểu hiện của bạn. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình, bạn còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Thổ sinh kim cũng giúp đường tình duyên của những chú trâu thêm phần thuận lợi. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy người phù hợp với mình trong những lúc khó khăn nhất hoàn cảnh tương đồng, bản mệnh cảm thấy đồng cảm và dễ dàng nảy sinh tình cảm với đối phương. Sự chia sẻ trong nhiều chuyện cuộc sống khiến cho hai trái tim dần sát lại nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 3. Tử vi tuổi dần. Cục diện thân dần tương xung, tác động lên vận trình hôm nay của người tuổi dần báo hiệu những chuyện không mấy may mắn có thể xảy ra thứ bốn này với bản mệnh. Chuyện tình cảm của những chú hổ không được suôn sẻ, mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt, dạn nứt, có thể phải mất nhiều thời gian để hàn gắn lại. Thực thần che chở cho tài vận của bản mệnh nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và phòng bếp,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 Điều này cũng có thể là do bản mệnh đang có nhiều mối quan tâm khác ngoài công việc nên lơ là với trách nhiệm của mình. Hiệu suất công việc giảm sút đang ảnh hưởng đến bước đường thăng tiến của con giáp này trong tương lai. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân trước khi bạn có thể bị khiển trách vì thái độ làm việc chảnh màng của bản thân đấy. Ngày Mộc Kim bất dung, quan hệ giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm. Công việc ngập tràn rắc rối gần như đã chiếm hết quỹ thời gian của những chú mèo, nên chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến người ấy đang có cảm giác như thế nào. Đừng gạt bỏ người bên cạnh mình ra bên cạnh như vậy. Bạn có thể chia sẻ để người ấy hiểu và thông cảm mà. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần. 5. Tử vi tuổi thìn Cục diện tam hợp nâng đỡ cho người tuổi thìn trong ngày thứ 4 này, nên bản mệnh có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rạng rỡ, Đặc biệt, bạn đang có cơ hội rất lớn để có thể tìm thấy được tình yêu cho mình. Đào hoa nở rộ, bằng chính sức hút của mình, con giáp này không ngừng khiến cho người khác phải đắm say. Tuy nhiên, vận trình công danh của những chú rồng lại chẳng được nhẹ nhàng như chuyện tình cảm. Ngay chịu ảnh hưởng của thiên quan giáng họa, bạn cần hết sức đề phòng các mối quan hệ xã giao trong công việc. Người trước mặt đon đả nói cười chưa chắc đã thật lòng tốt với bạn, có thể kẻ đó sẵn sàng đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào miễn là có lợi cho đối phương. Cũng bởi bản mệnh nếu quá tin người, bộc trực thẳng thắn quá mức thì dễ bị lừa gạt. Những công sức bỏ ra trở thành bọt biển, thành quả vốn nên thuộc về mình thì bị kẻ khác nẫng tay trên. Do đó hãy nhìn người một cách tinh tường hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, sửu. 6. Tử vi tuổi tỵ Hôm nay là ngày mà người tuổi tỵ may mắn ngập tràn, đón toàn tin vui, Ngày thân tị nhị hợp, con giáp này nhờ thế mà có vận trình tình cảm lên cao. Vợ chồng thấu hiểu nhau nên chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hài hòa hạnh phúc. Hai người có sự tâm đầu ý hợp đến không ngờ, khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ. Chẳng những vậy, thiên tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của những chú rắn trong hôm nay cũng dồi dào chẳng kém. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn. Nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi, lại được khách hàng tin tưởng nên luôn ủng hộ nhiệt tình. Làm ăn trọng nhất chữ tín, bạn hiểu được đạo lý này nên luôn chăm chút từng sản phẩm của bản thân để tạo dựng lòng tin nơi người mua. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, hợi. 7. Tử vi tuổi ngọ thứ bốn này, với người tuổi ngọ, chính tài mang là tín hiệu tốt để bản mệnh thực hiện các kế hoạch liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, tài lộc trong hôm nay chỉ vượng ở mức vừa phải, vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân mới có thể kiếm tiền ổn định chứ không hoàn toàn là may mắn. Vì thế, bạn nhớ thực hiện những dự án có tính an toàn cao nhé. Hỏa kim xung khắc, mối quan hệ giữa những chú ngựa với nửa kia đang phải chịu không ít thách thức. Cũng bởi hai bạn thiếu sự thấu hiểu với nhau nên để nhiều vấn đề khách quan xen vào tình yêu của mình, hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé. Trong tháng này, vị trí thai thần ở nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ nên hạn chế lui tới hoặc tiến hành sửa chữa nơi này, tránh làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, thìn. 8. Tử vi tuổi mùi Chính quan ở bên che chở cho người tuổi mùi nên bạn gặp khá nhiều người tốt, công việc cũng trôi chảy hơn nhiều nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của người xung quanh. Càng ngày bạn càng hiểu ra tầm quan trọng trong việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, nên luôn cố gắng để hòa đồng với mọi người hơn. Nhờ ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khởi sắc, bản mệnh dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng có tin vui báo về sau bao ngày trông ngóng. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè hay người quen giới thiệu cho người phù hợp, bản mệnh cũng có sẵn thiện cảm với đối phương nhưng còn phải cần thêm thời gian để hai bên hiểu thêm về nhau các cặp đôi cảm thấy tình yêu càng ngày càng thêm nồng cháy, có thể sẽ tính tới chuyện về chung một nhà. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân có thể thở phào nhẹ nhõm trong ngày có sự xuất hiện của thiên ấn, bởi các thần này sẽ hỗ trợ bạn tìm ra những bước đi phù hợp để giải quyết khúc mắc trước mặt. Bản mệnh phát huy được thêm nhiều năng lực tiềm ẩn của mình mà trước đó chưa có cơ hội để sử dụng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 Ngoài ra đừng quên rèn luyện cho bản thân có thái độ chủ động trong công việc nữa nhé. Hãy tự đi trên đôi chân mình, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc nhanh chóng hài lòng với thực tại. Bạn vốn tài năng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Ngày kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh nên quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng xem thường những biểu hiện nhỏ bất thường trên cơ thể. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. 11. Tử vi tuổi tuất Thiên quan ngáng trở khiến người tuổi tuất khá lao đao trong ngày hôm nay. Đây là điểm báo tiểu nhân khiến con giáp này có thể phải đối mặt với nhiều rắc rối trong chuyện công việc. Những kẻ ghen ghét tìm cách chèn ép, khiến cho con giáp này khó lòng phát huy được những khả năng của mình một cách tốt nhất. Lời khuyên cho bạn là tốt nhất nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Họa đến từ miệng, nhưng đúng là đôi khi người nói vô tâm mà người nghe hữu ý, cẩn thận vẫn hơn. May mắn là thổ sinh kim, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho bạn để có thể yên tâm vượt qua những khó khăn trong công việc và cả cuộc sống. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy. Bạn biết đấy, nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích mà. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Thân hợi tương hại giáng họa, người tuổi hợi chớ ham chuyện thị phi mà vướng họa vào thân. Hãy cứ làm tốt công việc của mình, có như vậy bạn mới tránh được những rắc rối vốn không hề liên quan gì đến bản thân. Dù có gặp phải tình huống chia bè phái nơi công sở cũng chớ dạy đứng về bên nào cả, nếu không bạn có thể trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào, nhận sự công kích của người khác. Ngũ hành kim sinh thủy đưa tới những mối nhân duyên tốt đẹp để bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình,